Con kính bạch Thầy, bà nội con hay nói làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Và bà rất hay nói con gái phải có con trai để dựa vào nương tựa. Nhưng con không đồng ý với ý kiến của bà nội con. Con thấy như vậy con gái phải chịu thiệt thòi trên thực tế hiện nay. Có rất nhiều người nữ chọn cuộc sống độc thân chính bản thân họ rất thành đạt, họ dành hết tình cảm của mình cho gia đình và bản thân họ sống vui vẻ. Nhưng tại sao con gái vẫn phải chịu cực khổ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con, con phải trả lời bà nội con như thế nào khi bà nội con nói như vậy ạ? À? Con xin cảm ơn công đức Thầy. đã bạn Diễm Quỳnh bạn hỏi đó, bà nội bây giờ vẫn dạy cháu như thế, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, À, ở đây có bà nội nào dạy cháu như thế không? <laughs> không nên dạy cháu như thế nhé. Cái câu này nó chỉ là một cái câu mà xưa người ta nói thôi. Nghe không? Đúng thân phận người nữ trong xã hội trước, nhất là xã hội thời phong kiến ở Việt Nam chúng ta, thì bị o bế rất nhiều ở cái địa vị rất thấp kém và làm con gái cha mẹ đặt đâu phải ngồi đấy nghe không đó nhiều thứ khổ ghê lắm nghe không? phụ nữ mà à, thầy nói là không có chồng mà chừa thì có khi bị gọt gáy bôi vôi dẫn đi khắp làng hoặc có khi là bị đóng bè cho trôi sông thầy thấy tệ vô cùng đấy. cái đấy là một cái rất là bất công rất là ừ, phi nhân tính nha nên cho nên ở đây thì thầy nói là xã hội chúng ta bây giờ thì việc bình đẳng giới cũng đã tương đối là tốt tuy nhiên ấy, nó cũng không phải là tất cả nhé phụ nữ bây giờ chúng ta có rất nhiều quyền à, à, chúng ta có thể học tập phấn đấu để thành đạt tự chủ được cho mình kể cả về nhiều mặt tự chủ về bản thân trong đó có tự chủ về kinh tế nghe không? đó thế thì thầy khuyến khích tất cả nữ giới chúng ta nên tận dụng cái cơ hội tốt này để chúng ta phấn đấu ta vươn lên không bị lệ thuộc không phải để cho ai hái mà bây giờ con gái có thể có quyền đi hái con trai nghe không mình đàng hoàng tử tế khối anh đến mà mình muốn hái anh nào thì hái chứ không phải cứ chịu thân phận để để cho con trai người ta hái nghe không nha các cô các bà các chị em có nhất trí không